thuyền em đi trên sông trắng sáng cưới nhau về ta giúp hội vui trên sông dài thuyền hóa răng bao cô nàng nghiêng cười xinh xắn thuyền em trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta thuyền, thuyền em trôi vào đêm vui hát nơi hò hoan, tiếng hát em vang cả dòng sông dòng sông xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên ước mơ thuyền em trôi về bên mới bên yên lành xuôi mái chèo vui bên, bên thành mình ta sống thành thơ. làng quê ta